quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nhá cứ gần cái sóc lên những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nhá anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tay của người nghe không bao giờ cảm tưởng được bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nhá nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống tất nhiên nó là lẻ máy tự khắc dùng một cái và mặt chắn nó sẽ dùng hai cái anh em hiểu nhá cứ khoảng cách từ hai mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhẹ anh em nhá trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nha sau tôi không nói nhiều nữa tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ đây là bộ bát đĩa xanh chín đời tôi thử luôn anh em nhá anh em nhá bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này anh em đi này tôi kiểm chứng như này nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em kiểm chứng cho anh em 100 trăm là sai chín anh em đi mua hàng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 chắn nó sẽ dùng hai cái mà lẻ nó sẽ dùng một cái bởi tôi sóc một anh em tôi đánh thử luôn anh em xong rồi có những cái quân đang nhảy anh em này đặt xuống là thu âm tật nghe anh em nha máy báo dung một và đèn dung một rồi trong ba trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh cả các nội lẻ luôn mở này không mở sai ba đèn này anh em này chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá tiếp có những cái quân nhảy đặt xuống là thu rồi anh em nhá đèn nó nháy hai cái rồi trong ba trong đĩa tất nhiên là chẵn rồi đánh cả hà nội chẵn luôn mở này không bao giờ có chuyện xài này nhá tiếp này quân lạc được con đĩa lạc được anh em nhá tôi khải luôn cái đồ đồ độc quyền rồi mấy báo không một rồi và nháy một cái rồi trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh cả một tỷ và lẻ này mở này không bỏ sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha qua vài tiếng bạc à, tôi để ra cái mắt để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em rung chỉ mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em đã tôi đúc luôn người tôi kỷ niệm cho em vài ba tiếng bạc anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn này này nhá mày báo rung hai rồi xong qua trong đấy tất nhiên chẵn rồi đánh cả một tỷ và chẵn thôi mở này ai đã tính này ra đây của tôi mở không mở sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha tiếp này đây những cái quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất giống nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nhá người này làm sao nhận được ra đúng không anh em máy vẫn báo dung hai rồi chồng ba chồng đến tất nhiên chắc rồi đánh cả cá nội chắc luôn mở này không bẩn chuyện xài anh em nhá kỷ niệm cho em một tiếng bạc này bạc đi rồi máy báo dung một rồi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 anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nhá anh em đi chơi ạ chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi cái máy cua một vịt a một rồi bát đĩa quân cán hoàn và xanh trí rồi bây cuối video rồi tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha kiểm chứng luôn cho anh em một trăm trăm là xanh này anh em nha anh em nào có nhu cầu mang hẳn bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nha tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có đâu cái đồ này anh em ạ tôi đập bát và đập đĩa xé quân luôn anh em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 cái quét từ mã vạch này không phải như quét từ mã vạch uh, ngày xưa đấy nhà tôi đã cải tiến hơn ngày xưa chỉ là một pin bây giờ là hai pin anh em chơi tối đa là 8 tiếng đấy sạc anh em chơi được 8 tiếng nhá không phải như ngày xưa chơi được tầm 6 tiếng đấy cái bệ quét từ ma vạch này nó không tôi giới thiệu qua này nó không phải là như kiểu cái lướt tiền anh em cái lướt tiền này hay là cái thảm anh em bắt buộc phải lướt qua nó thì nó mới báo về cục dung này về chẵn hay là về lẻ nhà tôi đã cải tiến hơn anh em mình không biết là người chơi hay người sóc cái anh em mình cần đặt trước nó khoảng 25 đến 30 phân tối đa của nó là 35 phân anh em nhé nó sẽ báo về cục dung này về chẵn hay về lẻ cho anh em đấy cái này nó rất mỏng này anh em đi chơi đó, anh em ngụy trang vào dán vào tờ tiền này hay là anh em để trong giày hay ống chân này hoặc là để trong ví này đấy đi kèm theo nó vẫn là một bộ vị không tang anh em nhé đây là con tú tôi cắt sẵn ra anh em lưu ý 100 trăm không tang nhà tôi có rất nhiều loại quân thăng long villa đóm à, con tú à, ngựa hay villa bất cứ cái gì anh em đơn vị nào chơi bất kỳ quân gì anh em cứ alo tôi chúng tôi sẽ làm cho anh em trong ngày cho anh em xong luôn quân gì nhà tôi có bát đĩa nha anh em lưu ý bát đĩa hoàn toàn xanh chín đấy anh em đi chơi chỉ cần một bộ quét ngang này hoặc một bộ vị không tang anh em có thể chiến thắng 100 trăm luôn nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi không dung tứ tử dung hai anh em nhé anh em lưu ý này đi chơi cờ bạc có hai nguyên lý một là người chơi hai là người sóc cái anh em lưu ý này cái này à, không cần người sóc cái anh em cũng có thể chơi được mà là người sóc cái anh em cũng có thể chơi được nha anh em nhé anh em lưu ý cái điều đó sau đây tôi xin test thử cho em vài ba tiếng bạc để cho anh em độ chuẩn xác của quét từ mã vạch đấy như thế nào ở đây có công tắc này anh em nhớ bật lên này đi chơi này đây là cái ví bình thường nhé tôi để vào trong ví này anh em cứ lượng này tôi là người chơi này giả sử là người chơi này cứ lượng đây, đây tôi đang chỉnh cho là 35 phân này anh em này nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi cũng dung tứ tử dung hai nha anh em nhé cái cờ cái cục dung này cầm trên tay ạ chỉ một mình tôi biết thôi nhưng tôi quay clip tôi để ra cái bát này để cho anh em nghe độ cảm nhận độ chính xác của cái bệ quét ma cờ đấy như nào lẻ dung một này anh em này ra dung vào dung này anh em này sấp đôi của nó đánh anh em đánh tất tay luôn không bao dung đấy, tứ tử dung hai nha anh em nhé. sau đây chúng tôi xin đánh thử cho em vài ba tiếng bạc là người chơi đấy ra dung này sau đây tôi cầm cái cục dung này lên trên tay này để tôi cho anh em nghe cảm nhận là không ai có thể biết được sau cái này người sau cái xong này người chơi kéo về lòng này cứ ước lượng của nó ba mươi ba phân kéo về lòng này tiếng này chắc chắn là lẻ rồi anh em nhé anh em nghe tiếng không bao nghe tiếng đúng không ba trắng này anh em này đấy sau tiếp này anh em kéo về làm này vẫn lẻ nha anh em nhá cái dung này chỉ mình tôi biết thôi ba đen này sau đây tôi để ra cái bát này cho anh em nghe độ cảm nhận của nó về chẵn này về lẻ anh em cùng cảm nhận nhá cái người chơi kéo về lòng thôi ví dụ cách xa khoảng sáu bảy mươi phân nó không quét được anh em cứ cần kéo về lòng 30 phân đến 35 phân này, cái sau không kéo về lòng này dung một này lẻ này anh em này lại ba đen này đấy tôi xin sóc thử cho em hai ba cứ bạc nữa này anh em phải kéo về lòng này lẻ tiếp này bạc cầu à ba trắng này đánh cái này mà gặp những con nào khác nữa là con bạc khác thôi thì hết tay luôn kéo về lòng tiếp này vẫn lẻ này hôm nay chả biết là sóc nguyên cầu lại ba trắng lại lên ba đen này sau đây tôi xin sóc thử cho anh em một tiếng bạc nữa này là người chơi nhá anh em nhé để kéo về làm này vẫn lẻ anh em ạ ba đen này đây tôi giả sử là người chơi sau đây tôi xin giả sử là người sóc cái đấy Để tôi rung lên để cho anh em cảm nhận này à, anh em mình sóc cái này cứ dài tay ra này cứ đặt trước nó ước lượng 30 35 phân này vẫn lẻ này anh em này tôi mở này ba trắng này đấy sóc tiếp này cái đặt trước cái mỏng này vẫn lẻ này vẫn ba trắng này anh em này sóc tiếp này vẫn lẻ này bạc bạc cầu vẫn ba trắng này anh em này tôi sóc bằng da sắp đôi cho anh em luôn nhé không dung này sắp đôi này anh em này tôi mở này chồng quân ạ nó vẫn báo hết cho anh em nhá nó quét độ quét của nó độ chuẩn xác của nó lên 99 phần trăm anh em nhá sóc thử cho anh em một tiếng bạc nữa này vẫn lẻ này anh em này tôi mở này ba đen này đây tôi để luôn tứ tử này cho anh em này tứ tử dung hai nha anh em cứ đặt trước nó cứ 30 35 phần nó sẽ tự động báo cho ta về chắn này về lẻ đấy anh em lưu ý này đi chơi ạ anh em chỉ cần bộ quét mã vạch mã từ này anh em ngụy trang một ví hay cho ông rẻ hay cho ông chân và một bộ vị không tang bát đĩa hoàn toàn xanh chín anh em có thể chiến thắng đến 99% anh em nhé nếu anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ 0989 30 30 50 để nhận tư vấn miễn phí nhà tôi có hai cơ sở cơ sở bến xe mỹ đình cơ sở 2 bến xe giáp bát nhà tôi nhận giao hàng toàn quốc nha anh em lưu ý là cộng mới bảo hành đấy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 kính 7D 7 lớp em nhá